Và bây giờ sẽ là kết quả dành cho thương hiệu máy lọc nước xuất sắc được bình chọn bởi 40% số điểm từ độc giả Vinspect và 60% đến từ các chuyên gia công nghệ. Xin mời kết quả. Máy lọc nước xuất sắc 2022. Xin chúc mừng thương hiệu rất xuất sắc AO Smith. Chúc mừng AO Smith. Thương hiệu máy lọc nước xuất sắc 2022 Xin được mời đại diện của L sẽ tiến lên sân khấu Xin được mời ông Phạm Trọng Nghiệp